tình thứ hai là gần đây em mới chia tay anh được một năm ạ được một năm rồi lý do chia tay ờ cũng có thể là do em ờ, quan tâm anh đó quá mức nên là à. anh đó chán à. nhiều khi không phải chán đâu nhiều khi là bị kiểm soát nhiều quá cái, ờ, cái quan tâm nhiều quá nó ừ. ngán á con gái xinh đẹp yeah. Dạ. À, đàn ông kỳ lắm không quan tâm thì người ta giống như đói vậy đó người ta cứ tò mò đi tới hoài hướng tới hoài còn quan tâm quá đôi khi ngán đó bà đã quan tâm hoài mệt quá bị giống như bị uh, bị kiểm soát á bị kiểm soát, soát đó. ừ thì thành ra là người ta khó chịu yeah. Dạ. ha đàn ông phải để cho họ đói chút xíu dạ ha nhớ chưa dạ đừng cho nó ăn đầu tiên là chúc mừng năm mới à, hai bạn nha bây giờ thì hai bạn giới thiệu về mình đi mời nhà trai em tên là võ văn thanh ạ à. năm nay em 31 tuổi em đến từ hậu giang hiện tại thì em đang à, sống và làm việc ở bình dương ạ à. và công việc cụ thể em là kiểm tra chất lượng hàng hóa của gỗ ạ à. bạn thanh 31 tuổi quê hậu giang làm ở bình dương làm về gỗ rồi nghe rồi tình hình là bên nhà gái chúng tôi đang rất hồi hộp trái tim đập hình thịt, coi như là thở không nổi bên luôn đây nè tim đập thình thịt, ngứa ngái tùm lum <laughs> chúng đang hồi hộp em đừng có lo gì cả em hết sức là bình tĩnh nha dạ. đó em có nhìn chị em trả lời nè bây giờ em giới thiệu đi em tên gì làm ở đâu em tên là ờ, Nguyễn Kiều Dung em năm nay 33 tuổi nghề nghiệp của em là uh, nhân viên kế toán em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ à. Dung làm ở quận nào Dạ, em làm hơi xa ở Củ Chi được ạ À, Dung làm ở Củ Chi, Dung ở thành phố Hồ Chí Minh Dung 33 tuổi Lớn hơn bên đây 2 tuổi Không có sao, nhất gái, gái hơn hai nhì Trai lớn một Hợp lý luôn à, Ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai là gì? ưu điểm của em là hòa đồng vui vẻ và em thích đi giao lưu cùng bạn bè rồi tốt. cái ờ, nhược điểm của em là em hay nhút nhát ờ, trong việc ờ, quen quen gái nhút nhát trong việc quen gái dạ việc tán gái à tán gái À. rồi nhút nhát quá trời của đất về đó rồi thấy con gái rung không dạ cũng rung đó đúng. là chắc là lý do mà em mới đăng ký chương trình hôm <laughs> nay mời nhà gái dạ ưu điểm của em là em ờ, ngăn nắp chu ừ. đáo ừ. Ừ. vui vẻ và thân thiện ạ ừ. em cũng rất là thích nấu ăn còn em có nhược điểm gì dạ em hơi là trục rè à, hơi trước đám đông ai mà tán tỉnh em em sợ không dạ <laughs> dạ sợ bạn kia sợ tán gái dạ. còn em thì sợ người ta tán mình đúng không dạ, dạ. hai dạ. bạn này hợp với nhau là giọng nói rù rì nè ừ rù rì đó bên đây cũng nhỏ bên kia lại càng nhỏ hơn dạ em có mấy mối tình rồi dạ em có hai mối tình ừ anh. mạnh mẽ lên hai mối tình dạ mối tình dài nhất là mấy năm dạ bốn năm mấy anh trời ơi dài dữ vậy dạ dài lắm anh rồi sao chia tay dạ tại vì ờ, bên gia đình người đó nói cũng nhà em xa quá anh nhà em xa hả dạ. gia đình người đó ở đâu ở cà mau anh ơi cà mau với hậu giang đâu có xa đâu dạ nhưng mà cái quan điểm của gia đình người đó là gì đó là xa chúng quan điểm dạ. em là gần đúng không dạ rồi cuối cùng ta nói xa rồi bỏ luôn dạ nói chung là người ta nói xa người ta không chịu dạ không chịu rồi trời thấy thương không ờ, rồi mối tình ờ, kia là bao nhiêu lâu dạ mối tình kia em quen được 6, sáu tháng thôi bỏ qua đi được rồi nói chung là bên đây là hai mối tình hai mối tình, hiểu nhưng rồi mà xa quá xa ừ. mà cách lòng bên kia không chịu ở bên kia ờ, nhà gái là ở đâu vậy ta dạ ở quận tân bình ạ à. tân bình tân bình đi bình dương cũng gần ha nó không đến cà mau rồi sợ không sao rồi Giờ mình, mình có mấy mối tình rồi mình nói cho bển nghe đi cưng Dạ em có hai mối tình nữa Hai mối tình luôn Dạ Mối tình đầu tiên là khi năm em 24 tuổi ừ. à, Lúc đó em quen anh đó được 2 năm thì anh đó đi ờ, công tác nước ngoài Rồi dạ. cũng là xa mà cách lòng luôn Dạ dạ Rồi mối tình thứ hai mối Tình thứ hai là gần đây em mới chia tay anh được một năm rồi Được một năm rồi lý do chia tay à, Cũng có thể là do em quan tâm anh đó quá mức nên à. anh đó chán ạ à. nhiều khi không phải chán đâu nhiều khi là bị kiểm soát nhiều quá cái, ờ, cái quan tâm nhiều quá nó ừ. ngán á con gái xinh đẹp yeah. Dạ. đàn ông kỳ lắm không quan tâm thì người ta giống như đói vậy đó người ta cứ tò mò đi tới hoài hướng tới hoài còn quan tâm quá đôi khi ngán đó bà nó quan tâm hoài mệt quá bị giống như bị uh, bị kiểm soát á bị kiểm soát, soát ừ thì thành ra là người ta khó chịu yeah. Dạ. ha đàn ông phải để cho họ đói chút xíu yeah. Dạ. ha nhớ chưa yeah. đừng cho nó ăn bây giờ em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào Cao từ 1m6 tới 1m7 1m6 tới 1m7, ngon Không có bị hói <laughs> Học học rồi nè Hơi hơi Hơi dạ. hơi thôi Bụng bụng không có to lắm Bụng lép xẹp Dạ, không hút thuốc Có không Thanh? Dạ không anh Không luôn Nói chung là giờ em đưa ra vấn đề đó chín mươi mấy phần trăm bên đây đáp ứng nhu cầu rồi đó đi ra chị kiểm tra Trời ơi Chào cưng Đàn trai ta hiền lành chất phát em tự nhận là bao nhiêu phần trăm khi mà bạn gái đưa ra cái yêu cầu đó nhát dạ. cái thì đó là cái chuyện mà cái tính cá thôi còn cái chuyện mà bản bản lãnh thì cái chuyện quyết định trong cái chuyện tương lai hay là chuyện này công việc sự nghiệp, dạ, công việc sự nghiệp là rất là bản lĩnh đúng dạ, không chín chắn hơn chứ ok vậy trăm luôn trăm luôn rồi vậy bây giờ em có cái yêu cầu bạn gái mình phải như thế nào chỉ cần cái người bạn gái là đầu tiên là cái lòng chung thủy là được ừ. dạ còn chuyện này kia thì em có thể lo được chỉ cần chung thủy thôi người ta có quan tâm ờ, sâu sắc quá thì em có cảm thấy khó chịu không dạ không em luôn có quan điểm là ờ, em thích cái người già em phải là ghen phải là ghen đúng dạ, không đúng rồi, rồi vô mánh luôn em nghĩ là có ừ. có thương mình thì mới có có ghen ok rồi vậy là rồi em cầu đi. được cầu được ước thấy nữa rồi biết nha kinh <laughs> tôi thấy vậy là được rồi đó hỏi ý kiến người thân thôi hỏi ý kiến người thân ừ. đi tôi thấy á ừ. bạn nam bên đây đi với ai vậy dạ hôm nay em đi với mẹ em và dượng à rồi chào bên gia đình nhà trai xin mời à, đại diện có ý kiến ạ à. à, xin chào chú Nguyễn Linh ạ à. à, chào cô Hồng Vân ạ dạ. à, chào cô xin uh, chào bên nhà gái à, bữa nay tới đây dựng bạn hẹn hò như là thấy um, bé gái thì tôi cũng dễ nhưng là giờ mong cho à, hai đứa được à, trăm năm hạnh phúc nhà dạ, tôi mình rồi <laughs> rồi, cảm ơn uh, nhà trai ạ à. em đi với ai dạ em đi với mẹ em à. à có mẹ nữa vậy là hai bên đều có mẹ hết mời coi thì tôi là thu nguyễn là mẹ của cháu dung thì sau khi mà cũng nghiên, nghiên cứu cái chương trình này nó có có những điểm rất là ờ, hay cho nên là tôi khuyến khích cháu là tham gia cái chương trình này chứ tính cháu rất là gọi là lành tính đó, và rất là giác tôi thấy cháu trai này là được đó là vì Ờ, một bên thì nhát gái một bên thì quan tâm tới ờ, ờ, người yêu thì cứ là cũng hợp rồi ừ, cho nên là tôi ok dạ con chào bác con cảm ơn bác đã đã có nhận xét về hai đứa con con chỉ mong là nếu mà bác thương tụi con thì nếu mà con với dung có thể hẹn hò và đi đến với nhau á thì con xin hứa với bác là con sẽ là một chàng rể tốt và là một người thương yêu và chăm sóc cho dung đến suốt đời trời quá được trời ơi hay quá hay rồi vậy nè mở rào một cái là phải bản lĩnh lên dạ. nhát cái chỗ nào quá khứ không biết nhưng mà hiện tại là phải dũng mãnh lên nghe không cạnh này, em ha ừ. mạnh, mạnh mẽ lên rồi. rồi mở nha mở rào bắt đầu tấn tấn công luôn thanh tới luôn quà cáp gì đâu rồi em có cái món à, quà muốn tặng cho em rồi một cái à, lá thư em em gửi em anh, anh đọc cho em xem mà. thì hãy em để em đọc à ờ gì em đọc anh thành dạ Chào em, anh rất vui và hạnh phúc khi hôm nay được gặp em Anh mong em được hạnh phúc vào những ngày sắp tới Là hạnh phúc cùng anh <laughs> Dạ, là mọi Cảm ơn Dạ, viết, viết ghê ta Dạ Anh có lá thư anh đọc không? Dạ Giống ngày đi coi mắt hai đứa bối rối sao rút ra cái gì sao quăng sao quăng rút ra mà rút không được ừ cứ rút ra rút vô hoài rồi đó à, duyên do trời định phận do trời tạo nhưng hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo ra cảm ơn anh đã xuất hiện và dạ, mang hạnh phúc cho em ok cảm ơn anh tặng quà quà là gì vậy cưng thanh dạ món quà là cái món ăn nha chị món này ăn để lúc nào anh cũng ờ, nhớ tới bữa bữa ăn gia đình à <laughs> hiểu rồi hiểu rồi hiểu dạ, rồi đúng rồi em rất là thích nấu ăn ạ à nghĩa là uh, ờ, cổ muốn là bữa ăn gia đình là lúc nào anh cũng phải nhớ tới à. mà sở dĩ tôi ra đây tôi thấy cái món này là món tủ của ông á anh ăn thử liền có ngon không thử đi còn nhiêu giờ giao qua đây anh ừ, dùng thử ừ đúc bên kia người ta ăn trước tự làm đó đúng không dạ đúng rồi ừ. Ừ. Ừ. ông quyền linh ông kiểm định rồi đó mình hốt của về đi còn như dao để đây thử coi gì vậy thanh dạ gì vậy em không biết gì anh hả <laughs> không, nhận ra luôn trời ơi ăn mà không biết gì luôn em không nhận ra nó gì cái này là cái gì vậy dạ nhưng mà ngon anh mà cái này là cái gì cái này là cái gì dạ là biết là cái món ăn mà <laughs> em không nhận ra món gì không biết món gì luôn hả dạ. cái này là gì biết không dạ vậy em đút cho anh ăn đi hả ôi ăn đi để tự ăn cho em đút mất cỡ lắm Lúc con biết ăn tự ăn Anh ơi kệ ổng đi Cái kệ ổng tự lo đi là, ờ, Kim bắp Kim bắp dạ, đúng. Là Korea Hàn Quốc á Này ăn với kim chi ha Kim bắp ăn với kim chi ngồi nổi kim luôn á <laughs> Thôi hai đứa nói chuyện đi Anh lo, lo nói chuyện đi Hai nói chuyện lên vô đây Mình lo chuyện mình đi Kệ ổng đi Ngồi đây ăn mắc cỡ lắm để vô thử rồi biết báo kết quả thôi em cứ vô ghi được gặp em á mà anh nhìn là em xinh hơn cái tương tượng của anh ờ, <laughs> từ lúc ừ. <laughs> à anh ơi anh anh nhỏ hơn em tới 2 tuổi luôn à đúng rồi cái điều đó có ờ, ờ, ảnh hưởng gì không ạ không anh không quan trọng gì đó đâu em nè cái mặt thanh nó già hơn mặt em đó đừng có lo <laughs> một tuần mình gặp nhau được mấy lần hả anh khoảng một lần được không em một lần có ít quá không anh <laughs> anh nên nói, nói chung là tối đa là một lần nếu mà tối thiểu mà dạ, rảnh, dạ tối em. thiểu là một lần à, tối thiểu là một lần nhưng mà anh sẽ tranh thủ tối đa nhất có thể là rảnh thì anh sẽ qua thăm em đó, lúc đó em đi làm ở củ chi hơi xa thí thí dụ như là em chẳng may em bị bệnh á thì anh có sẵn lòng mà lên để ờ, chở em đi khám bệnh hông ạ điều đó là tất nhiên rồi em có thể là đi gấp không không <laughs> câu đó hay á điều đó là dĩ nhiên rồi dạ, đó là cái chuyện đó là bản năng rồi cưng đừng lo chuyện đó anh có chia sẻ việc nhà được việc gì với em không ạ vợ ờ, nấu ăn thì chồng phải rửa bát hay là giặt giũ này kia chung là vợ chồng xúm xích nhau làm thì xong công việc thì cùng nhau ăn cơm rồi nghỉ ngơi đó chứ Ừ, anh không thích bà về cứ ừ, nằm bấm điện thoại hay là cứ mọi công việc cứ để cho vợ làm không thì thấy vậy nó không có công bằng dạ thấy vậy tội với người vợ mình lắm thành dạ. bước tới nắm tay dung ha ờ, giao lưu văn nghệ cái nào bước dạ. tới mạnh dạng lên dạ, em trai, nắm hai tay dung nha nhìn thẳng vào đôi mắt nhìn thẳng vào dung kìa đó mạnh dạng lên thì hôm nay đến đây thì anh cũng ờ, tặng cho em và ờ, chương trình một một đoạn nhạc không Chẳng qua là duyên số Anh và em có nợ nhau thôi Cảm ơn ông trời cao Đã cho đời mình thương nhau lúc nào Anh ở thành đô ngựa xe chẳng ngán biết bao nhiêu dối lừa Khi anh về đây mới thấy Thương em gái dầu nắng mưa Giảm dạ, hết ạ à. <laughs> Đủ rồi, đủ rồi Cái câu đó là đủ rồi Bây giờ cảm xúc của Thanh thế nào Thanh cứ nói hết rút ruột rút gan rồi mà nói với thơ với dung đi thanh thì hôm nay lần đang gặp đầu tiên thì anh cũng có ờ, cảm tình hai ta cần cơ hội để tìm hiểu và đi tình cảm tiến sâu hơn nữa được đó rồi trở về vị trí cũ đi và bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm với các bạn trẻ nếu mà thích là đè vô đó đúng rồi bấm luôn thích là bấm luôn bấm luôn đi Không hai đứa thấy mà tới rồi là vâng. bấm luôn ừ. rồi xong một lượt luôn á <laughs> bấm chưa bấm rồi, rồi. bấm rồi anh nói là hai đứa nắm tay vô đi bây giờ trước mặt uh, của uh, mẹ của dung ha dạ. rồi trước mặt mẹ của mình dạ. rồi bây giờ mình nói với người lớn với người lớn gì đi xin chào bác con ừ, sẽ tìm hiểu ảnh và cố gắng sẽ <laughs> trở thành ờ, người con dâu tốt trong tương lai rồi bây giờ bà xui nè hai bà xui đứng lên bắt tay nhau rồi, cầm micro bà xui nhà trai nói gì và gái nhà gái nói gì bà nhà trai đi đầu năm thôi mình chúc năm mới rồi nói gì đi à, tới đây thì giống như là gặp ờ, người chị xui đi à, chị xui xưa đi <laughs> giờ mình chúc cho hai con được trăm năm hạnh phúc là mình là cha mẹ mình mừng rồi chị nói gì đi chị dạ trong quá trình hai cháu tìm hiểu đó thì hai hai bên mình có thể hỗ trợ mình là rất rất là thích cháu rồi đó, hai bà xui ôm nhau cái đẹp quá dạ, bây giờ xin mẹ dung cho dạ. làm thủ tục cái coi dạ dạ em hiểu rồi em hiểu rồi em hiểu rồi, hiểu rồi. À, cũng trong cái hôm nay con đến trình này là lần đầu tiên con gặp ờ, gia đình bác gái và dung thì con xin phép cho gái cho con được hôn dung được cái hôn đầu tiên ạ à. trật đầu rồi dạ vì anh à, bé hội... mình nên hôn em Đúng. làm. lành ngon lành ngon